Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cánh miền Nam mượn cớ để khua chiêng khua trống, diễu võ dương ngoài trước mặt ông Tổng Cánh miền Nam từng một thời làm mưa làm gió trên chính trường ở Việt Nam Đặc biệt vào thời kỳ ông Nguyễn Tân Dũng làm Thủ tướng Chính phủ Bằng sức mạnh của kim tiền, ông Nguyễn Tân Dũng đã gây ảnh hưởng lên Trung ương Đảng ảnh hưởng lên cả Bộ Chính trị với vị trí thủ tướng, ông Dũng đã làm lu mờ vai trò của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó là ông Nông Đức Mạnh. Vào năm 2006, khi mới lên làm thủ tướng, ông Nguyễn Tân Dũng giành lấy chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Có công cụ này trong tay, ông Dũng đã khuynh đảo chính trường và thu hút đông đảo đồng minh về phía mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Minh Chiết, ông Nguyễn Tân Dũng và ông Phạm Minh Chính là đương kim thủ tướng. Trước này, ông Dũng nắm đến năm hết tháng riêng năm 2013 thì mới bị ông Nguyễn Phú Trọng tước lấy. Có thể nói, với chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trong tay thì đã nắm quyền điều hành nền kinh tế của cả đất nước và cộng thêm việc đó, ông Lê Hồng Anh là một người gốc Kiên Giang nắm ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Nguyễn Tấn Dũng làm cho cánh chính trị và các vùng miền khác phải e ngại kiêng rẻ. Cho đến năm 2011, ông Lê Hồng Anh rời chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Tân Dũng như mất một thanh kiếm quan trọng. Và cũng vào năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí Thư thay cho ông Nước Nông Đức Mạnh trước đó. Nhờ vậy mà đến năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng mới có thể giành lấy chức trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và từ từ lấy lại chức thế lực cũng như quyền lực từ vị trí thủ tướng cho tới vị trí tổng bí thư. Đến cuối nhiệm kỳ thứ hai, ông Nguyễn Tân Dũng đã mất rất nhiều vây cánh và quyền lực. Từ đó, ông thất thế trong việc tìm kiếm cho mình một suất đặc biệt để ở lại Bộ Chính trị. Có thể nói vào năm 2016 là cái mốc mà cánh miền Nam thất thế do việc ông Nguyễn Tân Dũng ở Kiên Giang và ông Lê Thanh Hải ở Sài Gòn chính thức phải nghỉ hưu. Khi ông Nguyễn Tân Dũng về vườn, ông cũng đã rút trưởng Nam về nhà ông là Nguyễn Thành Nghị, bỏ bộ xây dựng để về Kiên Giang củng cố lực lượng để tăng thêm vây cánh đợi thời cơ trở lại Trung ương. Đây là hình ảnh có thêm ông Trương Tấn Sang, ông Võ Văn Thưởng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Chỉ cần một nhiệm kỳ, người thân thiết với ông Nguyễn Tân Dũng là ông Phạm Minh Chính đã giành được chiếc ghế thủ tướng đầy quyền lực. Lúc đó, thế lực của Nguyễn Tân Dũng mới có cơ hội trỗi dậy và người tiên phong chính là ông Nguyễn Thành Nghị. Và hiện nay, qua 2 năm làm việc với tư cách là thành viên của chính phủ, ông Nguyễn Thành Nghị đã kết nối với ông Phạm Minh Chính rất tốt và đã xây dựng được lực lượng nòng cốt cho mình. Đại hội lần thứ 13 và hồi đấu năm 2021 cho thấy sự thất bại thảm hại của cánh miền Nam. Cả miền Nam chỉ còn có 3 ủy viên Bộ Chính trị, đó là ông Nguyễn Văn Nên, người Tây Ninh, ông Trần Thanh Mẫn, người Hậu Giang và ông Võ Văn Thưởng, người Vĩnh Long. Ba người này nói là người miền Nam nhưng thực chất đang phỏ thế lực ở miền Bắc. Cho nên trong Bộ Chính trị, thế lực miền Nam thực sự đủ nói chuyện ngang hàng với thế lực miền Bắc, không còn ai. Cho vậy vì vậy mà phe miền Nam cần vùng dậy trong vòng 3 năm nữa là một nhiệm vụ hết sức lớn. Nhiệm vụ đó đang đặt lên vai gia đình ông Nguyễn Tiến Dũng chứ không phải ai khác cả. Ông Võ Văn Kiệt chính là người miền Nam. Khi còn sống, ông Kiệt cùng với ông Lê Đức Anh là hai nhân vật đỡ lưng cho ông Nguyễn Tấn Dũng leo lên đỉnh cao của quyền lực. Có thể nói ông Võ Văn Kiệt chính là ân nhân lớn của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh toàn cảnh các quan chức và cựu quan chức cánh miền Nam. Trước ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, báo chí đã đồng loạt khua chiêng gõ mõ ca tụng công lao của cố Thủ tướng người miền Nam này. Tiếp theo đó là vào ngày 23 tháng 11, hàng loạt quan chức miền Nam cả cựu lẫn đương nhiệm tụ tập về Vĩnh Long dự buổi lễ cực kỳ hoành tráng kỷ niệm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Những gương mặt tham dự bao gồm ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí Thư, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tiến Dũng, cựu Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu Chủ tịch Quốc hội, ông Trương Tấn Sang, cựu Chủ tịch nước và ông Nguyễn Minh Chiết, cựu Chủ tịch nước, ông Lê Hồng Anh, cựu Thường trực Ban Bí thư, bà Trương Mỹ hòa cựu Phó Chủ tịch nước,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 Chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì thủ hẳn Pháp Luân Công là một điển hình cho tội ác bất thành văn, nhưng lại mang tính hệ thống. Bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng Pháp Luân Công gây ảnh hưởng đến dân chúng, làm xói mòn niềm mê muội của dân chúng và Đảng Cộng sản mà đảng này đang dày công vun đắp. Và thực tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc ác với các tổ chức tập khí công này hơn bất kỳ tổ chức tội phạm xã hội nào khác. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, tình trạng cũng được ví tương tự. Họ luôn tìm mọi cách để triệt hạ những người mà họ cho là có khả năng làm xói mòn những giá trị ngu dân do tuyên truyền nhồi sọ của chế độ này dày công xây dựng. Vì thế mà tù nhân lương tâm bị chế độ này bỏ tù rất nặng bằng những bản án bỏ túi, tức là những bản án đã có sẵn. Nhà tù thì đối xử rất tệ bạc nếu người đó không có thỏa hiệp với các điều kiện chính quyền đưa ra họ thường xuyên xử phạt những tù nhân này nặng hơn với tội trộm cướp và ma túy ở ngoài xã hội. Bởi với họ, việc bảo vệ chế độ quan trọng hơn việc giữ bình an cho xã hội. Đây là hình ảnh vào năm 2013, tù nhân lương tâm Phan Văn Thu bị kết án rất nặng. Ông Phan Văn Thu trước kia còn có tên là Trần Công. Sinh năm 1948, ông là người thành lập một hệ phái tôn giáo có tên là Ân Đàn Đại Đạo. Từ năm 1969, tức là trước khi miền Nam rơi vào tay Đảng Cộng sản Việt Nam. Nơi được ông Thu xây dựng là cái nôi cho giáo phái của ông là khu vực dưới chân núi Đá Bia, phía nam đèo Cả, thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Giáo phái của ông Thu không hoạt động chính trị, chỉ lo tu tập tâm linh và cố gắng xây dựng cơ sở, phát triển tín đồ, đồng đạo. Sau nhiều năm cố gắng, giáo phái của ông đã gom được tài lực xây dựng được một khu vực sinh thái phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, có thể trở thành một khu du lịch thu hút du khách tới Vãng Lai. Tuy ông Thu không màng đến chính trị nhưng chính quyền thì cho rằng cách hoạt động của ông đe dọa đến chế độ và họ đã tấn công giáo phái của ông. Vào tháng 6 năm 2012, nhà cầm quyền tỉnh Phú Yên đã huy động lực lượng công an đông đảo đến bao vây trụ sở ân đàn đại đạo, bắt giữ 10 người, sau đó họ bắt thêm 12 người nữa, vu cho họ tội danh, hoạt động lật đổ, vân vân. Những người bị bắt bao gồm ông Phan Văn Thu Thức, tức là Trần Công, ông Đoàn Đình Nam, ông Lê Duy Lộc, ông Võ Thành Lê, ông Lê Phúc, Lê Đức Động, ông Lê Trọng Cư, Võ Ngọc Cư, ông Tạ Khu và ông Đoàn Ngọc Cư. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Thu tại tòa. Vào tháng 2 năm 2013, Tòa Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 22 bị cáo trong vụ Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Người bị cho là đứng đầu là ông Phan Văn Thu, 65 tuổi, phải nhận mức án tù trung thần. Ông Lê Duy Lộc, ông Vương Tấn Sơn nhận mức án 17 năm tù giam. Ông Võ Thành Lê, ông Nguyễn Kỳ Lạc, ông Võ Ngọc Cư, ông Tạ Khu, ông Đoàn Đình Nam, ông Từ Thiện Lương và Võ Tiết Nhân nhận mức án 16 năm tù giam. Ông Lê Phúc thì nhận mức án 15 năm tù, ông Nguyễn Dinh, Đoàn Văn Cư Phan Thành Ý thì nhận mức án 14 năm tù. Tới năm 2019, ông Đoàn Đình Nam, một trong những người trong nhóm ân đảo đại đạo bị kết án 16 năm tù đã chết vì bệnh tật tại tù, nhà tù xuyên mộc, bây giờ lại thêm ông Phan Văn Thu cũng bị chết trong tù. Khi bà Lê Thị Thập đi thăm chồng là tù nhân lương tâm Lưu Văn Vịnh đang thụ án tại tòa, bà được ông Vịnh cho biết về cái chết của ông Phan Văn Thu. Sau đó, bà Thập đã thuật lại trên trang Facebook cá nhân rằng cô Mười họ Lê hôm 21 tháng 11. Theo bà Tập kể lại, ông Thu mất vào buổi sáng ngày 21 tháng 11 sau một ngày thấy sức khỏe bất thường. Ông Vịnh đã yêu cầu y tá chăm sóc và thúc giục trại giam đưa ông Thu đi cấp cứu. Nhưng bên phía trại lại không mấy sát sao để tâm cả. Đây là hình ảnh thông tin về cái chết của ông Phan Văn Thu trên trang Facebook cô mười họ Lê. Đến sáng nay thì bệnh ông có dấu hiệu trở nặng. Các anh em yêu cầu trại đưa ông đi cấp cứu nhưng không kịp. 9 giờ 30 ông mất, các anh em thắp hương và túc trực bên cạnh chờ phía trại giam liên lạc người nhà để bàn giao. Anh nhận tôi về mấy chị em liên lạc chia buồn với vợ ông Thu, bà Lê Thị Thập kể lại trên trang Facebook như vậy. Tù nhân cũng là con người, họ chỉ bị tước quyền tự do, chứ tại sao lại tước quyền con người một cách tàn nhẫn đến như vậy? Đấy là câu hỏi đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng mấy nhiều năm nay vẫn đều đều tổ chức các cuộc học tập